Trong tự nhiên thì canxi oxit thường được hay gọi với một cái tên là vôi sống. Công thức của nó là CaO. Được chưa nhỉ? Công thức là CaO. Đó. Và chúng ta tìm hiểu đầu tiên là về tính chất vật lý và ứng dụng. Trước khi tìm hiểu sâu về tính chất hóa học thì chúng ta phải biết được rằng canxi oxit ở trong tự nhiên thì nó tồn tại như thế nào và làm như thế nào để chúng ta nhận biết được nó và những ứng dụng quan trọng của nó ở trong đời sống thực tiễn. Đối với tính chất vật lý thì canxi oxit như chúng ta nhìn ở đây thì đây chính là một hình ảnh để thể hiện rõ ràng nhất về tính chất vật lý của canxi oxit. Chúng ta thấy ở đây là canxi oxit tồn tại ở dạng bột màu gì nhỉ? Bột màu trắng, được chưa? Dạng bột màu trắng, dạng bột này và có màu trắng. Đấy. Và khi nó là dạng bột rồi thì hiển nhiên là nó sẽ là thể rắn rồi, đúng không nhỉ? Là chất bột màu trắng nóng chảy ở nhiệt độ rất là cao nóng chảy ở nhiệt độ rất là cao. Sau này khi chúng ta học lên chương trình hóa học của trung học phổ thông, chúng ta có thể giải thích được là vì sao canxi oxit lại có thể là nóng chảy ở nhiệt độ cao. Bởi vì liên kết giữa canxi oxit ở đây là liên kết rất là bền vững, nó thuộc loại liên kết ion. Được chưa nhỉ? Nhưng ở đây thầy, thầy, thầy Duy sẽ không tìm hiểu sâu về cái phần liên kết giữa canxi và oxit nữa mà thầy Duy sẽ chỉ nói ở đây đó là nóng chảy ở nhiệt độ rất là cao. ya?